chào anh em nhé hôm nay mình lại giới thiệu anh em một cái sản phẩm mới để anh em đi đánh sóc đĩa bịp thì clip trước tôi giới thiệu cho anh em là cái ống cảm ứng T10 loại ống cảm ứng Zoom 2468 chuẩn nhất hiện nay anh em ạ thì tôi cam kết với anh em anh em đến nhà mình mua hàng anh em được mang bát đĩa đến để anh em có thể trải nghiệm cái độ chuẩn xác của cái đồ nhà mình Đấy, nhiều anh em đi mua hàng là anh em không biết mua hàng anh em mua phải những cái cơ sở nó không uy tín thì sau đó anh em là mình phải ngậm đắng nuốt cay để anh em mua những cái hàng nó không bảo đảm cho anh em đi chơi thực sự tiền mua đồ anh em chả đáng là bao nhưng mà đi chơi nó mất tiền là anh em mất tiền là lại còn thêm ờ, thêm cay cú anh em ạ à. mình mất tiền đi mua đồ cũng không chơi được thì hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh em cái phiên bản rút gọn tại sao tôi gọi là cái phiên bản rút gọn đó chính là cái phiên bản rút gọn của cái ống giờ 6 anh em nhé thì cái phiên bản này là phiên bản làm trực tiếp trên máy đen trắng không qua dây dợ gì đàng hoàng phức tạp và ống này có khả năng tự động rung anh em không cần phải bấm kèn mà nó mới rung anh em chỉ cần cầm cái điện thoại này trên tay đúc trong người khoảng cách đấy từ một mét rưỡi đến 2 mét ai làm cái ai sóc cái cũng được anh em đứng ở trên cũng ở chơi được thế cái rung của nó là nó vẫn rung theo cái cảm ứng T10 hay là cảm ứng R6 là hai bốn 2468 anh em nhá đấy thì à, tí nữa mình sẽ đánh luôn chắc lẻ để cho anh em biết cái độ chuẩn xác của nó này anh em ạ để đi cùng nó là một bộ vị không tang vị kẹp trì đấy quân vị này thì là mình có một ông khách người ta đặt sẵn thì mình cũng lấy của người ta để tí nữa mình thử cho anh em mình thử cho anh em còn anh em đi mua hàng anh em ạ à, đây là cái bộ quân với cắt sẵn này còn anh em đi mua hàng đó là nguyên đai nguyên kiện anh em có thể làm trên mọi chất liệu quân vị như quân trắng, quân bài thuốc quân tú vina thăng long quân đóm bất kể địa phương em chơi hình thức mẫu mã quân vị nào chỉ cần alo hoặc là zalo số điện thoại này 0978 để mình làm theo yêu cầu cho anh em nhé anh em nhé thì tôi nói qua nguyên lý hoạt động của nó là lẻ nó một nhịp nó dùng từ ba đến bốn nhịp một mặt nó dùng từ 8 đến 9 nhịp còn sấp 2 dùng từ 6 đến 7 nhịp còn đánh cảm ứng tứ tử là dễ đánh nhất một mặt rung dài một đến hai nhịp nghe giọng không biết nghe một mà mặt thì rung cực ngắn cho đến 10 đến 11 nhịp anh em nhá thì đấy anh em đi chơi thì chỉ cần cái công thức bảng vị này là anh em đánh được thì anh em mới chơi thì anh em nên đến cái nhịp rung còn anh em nào mà chơi nhiều rồi biết về cảm ứng rồi anh em chỉ cần nghe cái giọng rung là anh em cũng có thể đánh được rồi anh em nhá thì đi chơi cái hàng này anh em một là anh em phải cầm cho mình một cái điện thoại đen trắng này anh em đúc trong người khoảng cách đấy từ một mét rưỡi đến hai mét và lồng cho mình một vị không tang vị này thì một trăm không tang anh em nhá đưa lâm châm vào lắc này đưa lưng chân và lắc thoải mái anh em ạ lắc thoải mái bởi vì quân này nó là quân ờ, cảm ứng hoàn toàn nó giống với quân danh chín chất lượng cảm ứng thì nó không bị hút đầm trầm anh em nhá thì sau đây mình sẽ uh, sóc thử anh em một vài cái bạn, thì anh em biết rồi đi chơi cái hàng này tôi nói luôn bát đĩa là bát đĩa của người ta nha anh em nhá bát đĩa nào cũng được kể cả anh em chơi bát nhỡ cũng chơi được ngày xưa cảm ứng bát nhỡ không chơi được nhưng bây giờ lại thoải mái luôn anh em ạ đấy bát nào cũng được anh em ạ đĩa quân vị thì là thoải mái luôn này quân vị thì là chắc chắn 100 trăm không ta xoay không có gì rồi này xoay không có gì anh em ạ thoải mái nhá thế sau đây mình sóc thử một vài cái mặt để chứng minh cho anh em video là không hề giản dựng hay là cắt ghép gì cả thì mình để cái hồ chạy đây đây đây anh em ạ để chứng minh cho anh em video không hề giản dựng và cắt ghép đây đi, đi chơi thì anh em chỉ cần lắp cho mình cái cục pin kiểu này vào thì nó khác với ống T10 này là ống T10 sạc pin còn cái này lắp pin kiểu hết pin lại thay hết pin lại thay rồi thì ờ, sau đây mình sắp thử một vài cái bạn thì anh em cứ đánh theo đúng cái lý này nhá đây, tôi bật công tắc này, này. rồi bây giờ mình sóc thử một vài cái bạn này cứ khoảng cách từ một mét rưỡi đến hai mét là đánh được anh em ạ sáu rung mà nhịp rung thì nó đều thì chắc chắn là cái giọng đấy là anh em tiếng thứ hai là anh em phải đánh vào sấp đôi rồi tôi bán sạch mặt chắn này bán sạch mặt chắn chắn chờ ngoài trăm triệu đắt cả một món thờ mở sấp đôi anh em nhá không sai được anh em ạ đánh cái hàng này là chuẩn 100 trăm rồi sóc tiếp này vài tiếng bạc là cho anh em biết kết quả ngay ba dung chắc chắn là mặt lẻ rồi không biết ba đen hay ba trắng ba ngửa ba úp mở này hai một tiếng anh em nhé hai ba ba dung tôi vẫn đánh lẻ thế này Đấy, mở này chắc chắn là lẻ rồi ba đen anh em nhá ba tiếng thì sai một tiếng rồi tôi thử tầm uh, à, 5 cái bạc ở sóc này tôi thử 10 cái bạc xem cái tỷ lệ như thế nào anh em nhá sáu dung tôi anh em mặt sắp đôi tôi bảo này chắc chắn nó phải là sắp đôi rồi rồi bốn tiếng được một anh em bất bốn tiếng mất một anh em nhá bốn sai một rung nhanh bảy tám tám rung anh em ạ tám rung thì nó làm ba ngửa đấy thì tức là nó trái với mặt ba đen lúc nãy ba đen là ba nó rung thì chắc chắn nghe là ba trắng rồi ba trắng anh em nhá không thể sai được năm mới sai một thôi anh em ạ sắp đúng rồi các bạn giọng này tôi đánh vào lẻ nhưng mà tôi cho nó rung hết vẫn ba rung thì chắc chắn vẫn là bạc lẻ rồi anh em ạ tôi bảo này ba đen này chuẩn chưa 6 mất một em nhá 6 mới sai một thôi tỷ lệ nó rơi tầm 8 90 phần trăm tám tám nhịp vẫn là tám nhịp nó vẫn là bạc lẻ rồi anh em ạ mở này đây bạc lẻ này anh em này lại ba ba trắng này anh em này tám mới mất một anh em nhá còn hai cái bạc nữa kể hai cái này sai cả hai thì anh em vẫn đánh chuẩn tám anh em ạ tám dung vẫn là bạc lẻ mở này vẫn là bạc trắng này anh em này đấy, 9 mới sai một thôi thì coi như sóc 10 tiếng thì đấy là vừa rồi mình giới thiệu anh em cái công nghệ đánh sóc đĩa bịp mới nhất 2019 anh em nha, thì đây chính là cái công nghệ mà khẳng định anh em là đi chơi hàng này nó là an toàn nhất hiện nay và đánh chuẩn nhất hiện nay thì tôi không dám nói nó chuẩn 100% đấy tôi thử cho anh em 10 tiếng là sai có một thôi thì cái tỷ lệ đấy nó có thể chấp nhận được thì anh em có nhu cầu anh em alo trực tiếp với tôi Dũng số điện thoại 0978 4548 để đặt mẫu mã máy điện thoại theo yêu cầu và quân vị anh em có thể làm trên mọi chất liệu quân vị như là quân à, bài à, bài đóm này Đấy, nhiều địa phương chơi quân đóm hay là quân chắn quân tổ tôm quân tam cúc Đấy, quân về bài tú này nhiều hay là chơi bài nhậu bài lộ với nước ngoài thì cứ chụp ảnh gửi qua zalo qua facebook cho mình qua số điện thoại này là được làm theo yêu cầu anh em nhá nhà mình còn bán rất là nhiều cái công nghệ đánh bầu cua đánh tài xỉu đánh sóc đĩa thì anh em cứ alo đến cho mình tôi cam đoan với anh em là anh em qua nhà tôi thử hàng thực tế không chuẩn thì tôi tặng luôn anh em anh em nhá anh em được phép mang bát đĩa đến để cảm nhận về cái đồ mới này ờ, cảm ơn anh em